Thân chào đến tất cả mọi người đã và đang đồng hành cùng Thu Ni Podcast. Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2023, mình có lên tiếng kêu gọi đồng hương rằng nếu các bạn muốn đăng một số quảng cáo thì hãy gửi đến cho mình bài đăng của bạn, bài viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh hoặc cả hai thứ tiếng, kèm theo ảnh hay logo, tên, số điện thoại của bạn và mình sẽ đăng quảng cáo của bạn trên kênh Thu Ni AS, YouTube của mình. Bạn không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Kênh của mình sắp có 1.000 người theo dõi trên YouTube, Thu Ni, Podcast. Nhưng thật vui, khi có một bạn hỏi mình như thế này, chị khó hiểu kênh này của em. Thu Ni là gì? Thu Ni là họ của mình, được viết tắt từ tên mẹ đẻ, là Thư, kết nối với họ của bố mình là Nguyễn, thì trở nên họ của mình là Thu Ni. Podcast là nghĩa gì? Từ nguyên học podcast tiếng Anh. Từ này được tạo thành từ Pod, bắt nguồn từ máy nghe nhạc iPod của Apple. Trong đó Pod có nghĩa là di động theo yêu cầu và xung quanh quá trình truyền. Podcast là gì? Podcast là các chương trình âm thanh đã chỉnh sửa được phân phối trên Internet. Podcasting có đặc điểm là thông qua các dịch vụ đăng ký, người nghe có thể tải các chương trình xuống điện thoại thông minh, máy tính bảng, hoặc thiết bị tương tự để nghe, khi thấy phù hợp. Công nghệ podcast cũng bao gồm việc phân phối các tệp video, nhưng trong lời nói hàng ngày, podcast hầu như chỉ được sử dụng cho âm thanh. Công nghệ podcast được phát triển vào khoảng đầu những năm 2000, nhưng sau khi Apple ra mắt ứng dụng podcast cho iPhone và iPad vào năm 2012, nó mới có hình thức phân phối liền mạch và thân thiện với người dùng như ngày nay. Đối với các đài truyền hình, chẳng hạn như NRK và P4, Podcast đã trở thành một kênh phân phối mới cho các chương trình phát thanh. Đồng thời, chi phí sản xuất và phân phối thấp đã cho phép nhiều nhà truyền thông, tổ chức giáo dục, công ty sản xuất và nhân vật truyền thông, những người theo truyền thống không sản xuất radio, bắt đầu phát podcast của riêng họ. Lượt nghe podcast đang tăng lên, nhưng vẫn còn tương đối thấp. Vào năm 2017, trong số 10 người Na Uy, họ báo cáo rằng họ đã nghe nói về podcast và 14% đã nghe podcast ít nhất một lần một tuần. Cuộc khảo sát phương tiện truyền thông năm 2018 cho thấy, trung bình những người nghe podcast là những tầng lớp trẻ, và họ có trình độ học vấn cao hơn so với phần còn lại của dân số. Thể loại Podcast có nhiều thể loại, và loại tài liệu có thể có những sản phẩm có nhiều nguồn, và yêu cầu chỉnh sửa, chẳng hạn như phim tài liệu và loạt phim tội phạm, hoặc các cuộc phỏng vấn chân dung chuyên sâu, các cuộc trò chuyện hay phỏng vấn trong phòng thu, ít nhiều được chuẩn bị sẵn, hoặc bản ghi âm các bài giảng hay bài tập chúng cũng chứa nhiều loại nội dung khác nhau, chẳng hạn như tin tức, văn hóa, chính trị, thể thao, kinh doanh, sức khỏe tâm thần, hoặc khoa học kỹ thuật. Không giống như các chương trình phát thanh tuyến tính, podcast không cần phải điều chỉnh cho phù hợp với các khu vực phát sóng cố định. Điều này cho phép các podcast dành nhiều thời gian và sự chú ý hơn cho các chủ đề thích hợp hơn là phổ biến trên các phương tiện truyền thống. cát cũng thường có giọng điệu thân mật hơn so với các chương trình truyền thanh và truyền hình truyền thống. Các tính năng không chính thức này chia sẻ cát với các phương tiện dựa trên internet khác nhau, chẳng hạn như blog và nhật ký video. Như trong blog và tạp chí phong cách sống, sự khác biệt giữa tài liệu biên tập và tiếp thị nội dung có thể không rõ ràng. Thể loại phim tài liệu và tội phạm đã được chứng minh là đặc biệt phù hợp với định dạng series và chúng đã góp phần rất lớn vào bước đột phá của podcast. Cuộc trò chuyện trong phòng thu, cuộc phỏng vấn chân dung và cuộc trò chuyện trị liệu cũng là những thể loại rất phù hợp với định dạng podcast, nơi bạn có cơ hội dành nhiều thời gian hơn so với các định dạng radio chung chung, truyền thống và có thể tạo sự thân mật theo một cách khác so với được gọi là đài phát thanh dòng chảy. Podcast bình luận chính trị hoặc xã hội đã tạo ra một lĩnh vực mới để thảo luận và bình luận chính trị. Công nghệ Sự phổ biến của podcast có liên quan đến cách phân phối các tệp âm thanh nén liền mạch, podcast, rẻ và linh hoạt. Người dùng thường đăng ký chương trình podcast thông qua ứng dụng podcast trên điện thoại thông minh, máy tính hoặc máy tính bảng. Ứng dụng giao tiếp với một trang web, hoạt động như một máy chủ, máy chủ tiếng Anh, cho luồng podcast, nguồn cấp dữ liệu, thường thông qua cái gọi là địa chỉ RSS. Địa chỉ trỏ ứng dụng đến mục lưu trữ các tập podcast, nơi nó tìm kiếm nội dung mới. Đối với nhà xuất bản, chỉ cần tải tệp mới lên mục lục. Mình đã nói một phần ý nghĩa của podcast. Video tiếp theo mình sẽ nói về lịch sử podcast. Bây giờ mình tạm dừng nơi đây. Hẹn bạn đón nghe tiếp về nghĩa podcast và sự hoạt động từ Thu Ni Podcast. Corona Podcast nói nhiều về ẩm thực, mời bạn đón nghe. Ngoài ra, và thực sự, Coronai Podcast, đây là một ý tưởng truyền cảm hứng, không phải chỉ là một công thức. Hay là cả hai lý do chính đáng. Để biết thêm thông tin chi tiết ý nghĩa của podcast, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới. Chào thân ái. Coronai Thuni Podcast ngày 27 tháng 3 năm 2023.